Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp khắp ba miền đất nước đã quay trở lại kênh YouTube của công ty điện tử Hải Tuân. Thưa anh em, anh em đang đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp tốt nhất trên thị trường này, giá rẻ này, cũng như là chơi hiệu quả nhất thì anh em hãy tìm đến Tuân Macao để đặt mua những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp nhé. Thì à, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề, Tuân Macao luôn cung cấp cho anh em những dòng sản phẩm à, nói chung là đảm bảo chất lượng, uy tín nhiều năm rồi nên anh em có thể anh em mới mua hoàn toàn có thể yên tâm nhé à, hôm nay trên video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm có thể nói là công nghệ đỉnh cao nhất của năm 2021 thì cái dòng sản phẩm đó chính là một cái dòng sản phẩm ờ, chơi bộ môn sóc đĩa bịp một cách không tan Đấy. tại sao nó, mình nói nó không tan thì anh em ạ cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm ờ, soi xuyên đĩa nhé dùng cái soi xuyên đĩa đĩa những cái dòng đĩa này rất là đặc biệt anh em nhìn này không khác gì những chiếc đĩa sứ bình thường của anh em cả nhưng mà những chiếc máy của mình nó có thể soi xuyên cái dòng đĩa này đĩa này là đĩa đặc biệt của công ty điện tử Tuần Macau đấy chỉ có bên mình mới cung cấp cái dòng sản phẩm này ra thị trường thôi đấy anh em nhìn này đĩa hoàn toàn là uh, <coughs> dòng đĩa bình thường kích cỡ thì có đĩa 6 đĩa 7 thoải mái cho anh em lựa chọn đấy mẫu mã đĩa thì cũng rất là nhiều mẫu mã anh em không chơi đĩa trắng thì anh em chơi đĩa hoa đấy không khác gì những chiếc đĩa bình thường cả đấy. nhưng mà đặc biệt ở một chỗ đó là mình có thể soi xuyên qua những chiếc đĩa này để biết chẵn hay lẻ những dòng đĩa camera ấy, rất là khó nhìn anh em ờ, cam người ta sẽ ở cạnh này mà nó còn có tang nữa đập ra nó lại có tang còn dòng đĩa này anh em hoàn toàn có thể mua đĩa xong đập ra nếu mà có tang mình sẽ đền cho anh em một đền 10 Đấy, anh em mua cái đĩa này ờ, giá bao nhiêu mình sẽ đền gấp 10 lần anh em cái đĩa như thế nếu mà anh em phát hiện có tăng tích gì cả Đấy. mình chỉ cần một chiếc uh, camera soi xuyên đĩa này ngụy trang vào những cái dòng sản phẩm điện thoại thông minh Đấy. hoặc là những điện thoại uh, cục gạch như thế này Đấy. tùy anh em anh em thích lựa lựa chọn và ngụy trang vào điện thoại dòng điện thoại nào cũng được nhé Đấy. có thể ngụy trang vào áo quần gấu quần ví Đấy. tùy anh em miễn sao là có camera cho anh em ngụy trang cái dòng camera đó thì ờ, anh em thích ngụy trang vào đâu thì anh em có thể đặt còn những chiếc đĩa này thì hoàn toàn là xanh chín bình thường anh em có thể kiểm tra thoải mái rồi xuyên đĩa <coughs> chơi xong đập đĩa là kiểm tra thoải mái đập bát đập đĩa cho người ta mang quân vị à, bát của người ta mình chỉ cần đưa được đĩa vào là chiến thắng à, cách chơi con đĩa này như thế nào thì đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em anh em sẽ gồm một bộ máy soi xuyên này à, một chiếc đĩa và một bộ màn dây để cho kỹ thuật làm bên ngoài anh em mở màn lên <coughs> anh em mở màn lên nhé rồi bây giờ mình sẽ mở máy anh em nhìn thấy máy mình sẽ mở ví dụ một máy cho anh em xem rồi ok anh em thấy màn soi được chưa đó anh em nhìn các bộ màn này anh em đưa đĩa qua đây anh em nhìn đĩa qua sóc đúng à, hoàn toàn có thể nhìn thấy chỉnh, chỉnh sáng con màn này lên một chút cho anh em đều có thể nhìn thấy đấy anh em nhìn thấy vị của nó không ạ <coughs> rồi mình đã chỉnh sáng con màn này lên một chút để tất cả anh em có thể quan sát được à, anh em nhìn này qua cái bộ màn này đây mình đã chỉnh sáng xong và anh em nhìn nhé qua cái bộ màn anh em sẽ nhìn thấy các quân vị chiếc đĩa này anh em nhìn nhé anh em úp bát vào mình sẽ úp tiếng tứ tử cho anh em theo dõi màn cho nó dễ tiếng tứ tử cách quan sát và cách theo dõi này anh em nhìn này đó úp tiếng tứ tử này anh em úp bát vào anh em úp bát vào anh em soi qua đĩa sử dụng camera soi qua đĩa này anh em nhìn thấy không ạ có nhìn thấy tiệm bốn vị đen đây không ạ đấy soi đây là soi từ đít đĩa soi lên nhé anh em nhìn thấy không kỹ thuật làm bên ngoài của anh em sẽ nhìn thấy được cái kết quả như thế này và báo cho anh em tứ tử này Đấy, nhìn rất là rõ ràng đúng không ạ 10 quả chuyển cả 10 mà trăm quả thì mình đảm bảo với anh em là uh, chuyển cả trăm Đấy. chỉ cần kỹ thuật anh em làm tốt thôi đây mình sẽ ví dụ mình sóc cái vài lần cho anh em nhìn này anh em quan sát Đó anh em giữ đúng cái khoảng cách khoảng 15 20 phân sóc cái ở trên sóc cái ở trên camera soi đó anh em nhìn này đó sóc cái trên camera soi không để chồng vị đè vị là được nếu mà đè thì sẽ hơi khó nhìn sóc tơi vị đấy nhanh nha đó như tiếng này là tiếng lẻ này mở cho anh em xem này lẻ này lẻ ba úp à, lẻ này lẻ ba đen này mở cho anh em xem đó, rất chuẩn xác đúng không ạ tiếp tục này cái này tứ này mở cho anh em nhá tứ nhá đấy chuẩn xác luôn 100% anh em chỉ cần sắp đúng cữ đúng khoảng cách là được anh em có nhìn thấy màn không mình sẽ để lui à, ra đây cho anh em nhìn màn Đó, tiếng lẻ này mở cho anh em này Đấy, rất chuẩn xác luôn anh em chỉ cần nhìn thấy một vị úp đen là được anh em sẽ biết là chẵn lẻ đó anh em cứ sóc trái một cách bình thường rồi nhiều khi anh em có thể lướt qua và anh em có thể nhìn thấy gì chỉ cần lướt qua anh em chỉ cần lướt qua là anh em cũng đã biết mình cầm bị gì rồi đúng không ạ đó thế này sắp đôi này thế này sắp đôi nha anh em đây là một tiếng sắp đôi này chuẩn xác không ạ thì đấy đấy là cách chơi con đĩa này rất là đơn giản thôi đấy. Đấy, thế anh em cách chơi con đĩa này cũng rất là đơn giản thôi thì anh em cần đặt mua chiếc đĩa này thì cứ liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 08441749 hoặc là lên trực tiếp cơ sở mình để thử hàng nhé bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em mà gần cơ sở nào thì hãy lên cơ sở đó để thử hàng Đấy. anh em cứ liên hệ trước với mình nhân viên bên mình sẽ đón tiếp anh em nhiệt tình chu đáo ok cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em